cả ngày mệt rã rời Mà bà chủ không cho bữa cơm no mà về Hơi, làm cả ngày có 5 đồng Đã vậy ngày mai lại còn phải đến sớm hơn nữa chứ Thôi, mau về nghỉ ngơi, mai còn đi làm tiếp Tìm người cắt cỏ Bốn hào, một công Thuê giá bèo như thế này Thì ông ta có mà đứng đó cả tháng Cũng chả ai nhận làm Tìm người cắt cỏ thuê mà cũng khó khăn như thế này ư Thế nào Hay là chúng ta nhận công việc này đi Ôi trời Có bốn hàng một công Còn thấp hơn chỗ chúng ta đang làm mà Anh xem Ông ta thuê mãi Mà có ai thèm làm đâu Nhưng nếu việc liên tục thì ờ, Không nhân gì nữa Anh có muốn thì ở lại mà đăng ký Chứ còn tôi Tôi về trước đây Hôm nay làm đã quá mệt rồi Thưa ông, công việc có nhiều không ạ? À? Đất nhà ta rộng Anh có mà làm cả tháng cũng không hết việc Nếu làm sạch sẽ thì ta thưởng nữa Dạ vậy tôi xin làm Được lắm Có phải dọn sạch và chở đi xa mà vứt nha Mùa hong khô rồi Cỏ trên đồng lụi hết Giờ khan hiếm quá trâu bò đến chết đói mất thôi Mấy hôm trước Nhà tôi phải lấy cả thóc dự trữ cho chúng ăn thêm đó Tốn quá Bán cỏ tươi khô Bà nhìn xem kìa Phía trước kia có người bán cỏ Bày quá Trâu bò nhà tôi cả tháng nay Không được bữa cỏ no Dạ Hai bác mua nhiều không ạ à? Chúng tôi mỗi người muốn mua một xe Vâng, xin các bác cứ đặt tiền và để lại địa chỉ, 10 hàng một xe cỏ. Buổi chiều tôi sẽ chở cỏ đến tận nhà cho hai bác. Vâng, thế thì tốt quá, anh nhớ nha. Đây, chúng tôi gửi trước tiền cho anh đi. Anh này thật là thức thời, chứ xưa nay ai bán cỏ bao giờ. <laughs> Như vậy là cộng cả tiền công dọn vườn và tiền bán cỏ trong hai tháng nay mình đã có thể có được một vốn kha khá trong tay có thể mở cửa hàng nhỏ bán cây giống cho bà con được rồi May quá Giờ có cửa hàng cây giống của cây anh Tứ anh Tư gì đó Mà chúng ta không phải cất công lên chợ huyện xa cả ngày đường mới lấy được Giá thành cũng vẫn vậy Bà bớt được bao nhiêu công đi lại Anh Tứ đó hả Đắt hàng quá nhỉ Dạ bác quá khen Giống ngô của bác tôi để sẵn ra rồi đấy nhưng mà đây anh biết gì chưa? Tôi thấy mọi người cáo nhau ở làng Trung, rồi làng Hạ nữa, cũng có người sắp mở cửa hàng kinh doanh cây giống đó. Dạ, tôi có biết bác ạ. À. Vậy anh tính sao? Bên đó dân cư họ đông đúc, cửa hàng lại rộng lớn, anh liệu có cạnh tranh được không? Tôi tính đóng cửa hàng bán cây này bác ạ. À. Ây ây, tôi chỉ mới nói vậy thôi mà, chưa gì mà anh đã bỏ sớm thế. Tôi tính đóng cửa, để chuyên tâm sản xuất cây giống cung cấp cho họ ấy chứ. Chính họ đã đặt tôi sản xuất đấy. Là anh cung cấp cây giống cho họ sao? Phải, nhà tôi bán cây giống một thời gian và rất đông khách, kiểu gì cũng có người nhìn vào đó rồi làm theo, vậy nên tôi phải thay đổi thôi, phải chuyển sang cung cấp, nhường cho họ phân phối vậy. Hay, rất thông minh. Cũng may những ngày lên chợ huyện lấy hàng, tôi đã tranh thủ học được kỹ thuật trồng cây Bà tôi mới thông báo đã khối người nhập cây giống đấy bác ạ à. Anh giỏi quá Thiên hạ còn phải học hỏi anh nhiều <laughs> Bác quá khen rồi Kinh doanh hay làm gì cũng vậy thôi mà Phải luôn động não Biết thức thời đi trước Đón đầu Tranh thủ nắm lấy cơ hội Thì mới thành công được <laughs>